chẳng là gì cả đã là gì đâu nếu từng đêm sau thì cũng phai màu tổn thương quá nên chẳng còn đau buồn sao thấy em thương người sao giờ ở trước nhau để em nói ra câu là ta chẳng còn gì bấy lâu anh cũng buồn lắm chứ với ngần ấy câu từ nước mắt rơi vì ngày mai anh chẳng thể nguôi ngoai trời ban mối chữ duyên mình đừng nên bỏ lỡ phải có giữ nhau thì mới có nợ trên đời để may mắn tìm một người mình thương chưa chắc cả đời đã có đường Chuyện tình cảm chúng ta đừng nên nói trước Vì phía trước biết đâu mọi thứ đau ngờ Trái tim anh đầy tổn thương Phụ đầy mơ sướng cơ duyên gặp nhau Cũng chẳng đủ nợ để ở lại gì cả đã là gì đâu nếu tình đậm sâu thì cũng phai màu tổn thương quá nên chẳng còn đau buồn sau thấy em thương người sau giờ ở trước nhau để em nói ra câu là ta chẳng còn gì bấy lâu anh cũng buồn lắm chưa với ngần ấy câu từ nước mắt rơi vì ngày mai anh chẳng thể nguôi ngoai trời ban mỗi chữ duyên mình đừng nên bao lỡ phải có giữ nhau thì mới có nàng ở trên đời để may mắn tìm một người mình thương chưa chắc cả đời đã có được chuyện tình cảm vì phía trước biết đâu mọi thứ đau ngừng trái tim anh đầy tổn thương phụ đầy mơ sướng cơ duyên gặp nhau cũng chẳng đủ nơi sao đã thấy nhau rồi thì vui mấy phải lại muốn cách xa mình thật chẳng sống ai ở trên đời để may mắn tìm một người mình thương chưa chắc cả đời đã có được một điều chính xác em là điều giận nếu phải buông lòng anh rất buồn trái tim anh để tổn thương vụ đầy mù sương cơ duyên gặp nhau cũng chẳng đủ nợ để ở lại anh cô đơn buông lấy thân mình mong tương lai thương ai đừng nhiều ăn trái anh quá sai vì nhìn lầm em nên hối trời chừng nào thì hạnh phúc tới con sẽ đợi à, à, à mà thôi Hạnh phúc cũng chẳng thể đến với anh rồi Khi chỉ một mình anh vun say Hạnh phúc tuyệt vời thì chẳng có đâu ở trên đời